Welcome chú ốc ngố channel Quạt quạt quạt Rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình làm về The Lab hoặc là Lee Noob Get Thì hôm nay chúng ta sẽ làm full gia phả của Lee Noob Get luôn nha Trước hết vào video thì à, xin kêu gọi like, share trước đã Mọi người nhớ để lại một like, một subscribe cho kênh của Ốc Và đừng quên share video để Ốc lên được 50k sub nha Cảm ơn mọi người Như các bạn cũng đã biết rồi Thì chơi vào Hedison á là người đã tạo ra những nhân vật khá là hay ho trong đó có một gia tộc với nhiều giống loài phát triển với những khả năng khác nhau Bây giờ chúng ta nói về nguồn gốc trước. Các bạn đã biết về Big Charlie chưa? Nếu mà anh em chưa biết á, thì anh em vô phần video của Ốc tìm Big Charlie cũng là một nhân vật được chuyển thể thành SCP-4158. Trước hết, chúng ta phải hiểu Big Charlie ở vũ trụ Travel Edison và Big Charlie ở vũ trụ SCP. Nó có một điểm khác nhau đó là phần thịt của Big Charlie. Đầu tiên, Big Charlie ở vũ trụ SCP, thịt Big Charlie luôn luôn phát triển và nó là thịt bò bình thường thôi tổ chức có thể đem bán hoặc đem đi thiêu quỷ nhưng phương pháp uh, tổ chức chọn á, đó là đem đi thiêu quỷ còn Bitchickley ở vũ trụ cho vào Harrison thì thịt của Bitchickley chính là nguyên nhân sinh ra Liu Nugget. Rồi, nhân vật đầu tiên trong gia phả của chúng ta đó chính là Liu Nugget. Như ở trên mình đã nói, một phần thịt của Bitchickley khi Bitchickley luôn luôn phát triển ra thì để tránh quá cỡ nó sẽ loại bỏ một số phần thịt thừa của nó thì cái phần thịt đó có xác suất trở thành Linux ghét nếu mà đủ điều kiện phát triển. Vậy khi thành Linux ghét á, nó sẽ có hình dạng như thế nào? Chúng ta cùng nhau khám phá nha. Linux ghét là một sinh vật nó giống như là con cuốn vậy đó, nhưng cái kích cỡ của nó là siêu bé tẹo teo luôn. Sự nhỏ bé của Linux ghét nó chỉ bằng một cái hũ bơ cỡ nhỏ thôi. Nó có bốn chân và một cái đầu khá to. Nhìn chung cái đầu thì nó như ngón tay cái của con người gì đó mà mình nói tới ca, cái câu mà cái đầu khá to thì mình lại nhớ tới là cái đầu ca khá to cái chân cắt dài bay cao nào nhảy cao nào nào nhảy cùng zin zin trời má ơi kỷ niệm tuổi thơ dữ dội luôn đó mọi người trên phần đầu của nó thì có hai con mắt khá là ngộ nghĩnh một con mắt to và một con mắt khá là nhỏ mắt to nằm bên tay phải mắt nhỏ thì nằm ở bên trái nhưng mà nó sẽ lệch xuống dưới cơ thể của Lil Nip Gate hoàn toàn làm từ thịt không có da hay lông trên cơ thể của nó. Tuy ngoại hình của Linus khá là kỳ dị, nhưng Linus Gate á, là một sinh vật đáng yêu, rất nhỏ bé và là bạn tốt của con người. Nếu muốn trở thành bạn của nó, chúng ta chỉ cần cho nó ăn một mẩu bánh quy bánh quy do là được à mà Lil Noob có một khả năng rất là đáng yêu nữa mà mình quên đề cập đó chính là biến đổi hình dạng nó biến đổi hình dạng thành những cái thứ khá là ngộ nghĩnh thôi chứ không phải là thành những cái thứ mà kinh dị mọi người nhé về sau Lil Noob có hai hướng để phát triển một là thành đờ lem hai là biến thành voi Void ghép Vậy chúng ta sẽ đi cái đờ lem trước nha. Khi phát triển thành đờ lem á, thân hình nó hoàn toàn thay đổi từ một sinh vật bé tẹo teo nó thành một sinh vật cao to mập mạp thân hình nó cũng cấu tạo phức tạp hơn với những cái thịt xen kẽ với các tĩnh mạch và các chuỗi tĩnh mạch nhìn rất là gối mắt văn đầu của The lem cũng to hơn như lần này nó chỉ còn có một con mắt thôi và điều kỳ dị nữa hai phần thịt hai bên nó chèn ép lên con mắt của The Lamb. Theo thông tin á, tuy nó to lớn như vậy nhưng mà nó là một sinh vật hiền lành. Nó chỉ dành thời gian để mà lững lờ trong không khí thôi như bóng bóng bay vậy đó. Nhìn vào The Lamb 1992, chúng ta có thể thấy rõ kích thước mà tối đa của nó, đó là cao hơn một cái nhà một tầng. Chiều cao này cũng ngang ngang với chú bò Big Charlie của chúng ta cũng có thể thấy rõ nó chỉ đứng nhìn chăm chăm vào con người thôi chứ nó không có ý làm hại con người cũng có thêm một minh chứng cho thấy tuy là đờ lem á, to đáng sợ nhưng mà nó vô hại vì nó cũng xuất thân từ Lil Noob Get mà. Tấm ảnh được Trevor Harrison đăng lên với dòng mô tả là cô gái đã thấy nó vì cô ấy không thể ngủ do cái đèn an ninh ở ngoài vườn nó bật sáng lên. Ngoài sáng á, thì Lem đang đứng bất động tại nơi cô ấy chôn cắt Stanley. Theo ốc nghĩ Stanley đó là thú cưng của cô ấy và The Lem chỉ đứng nhìn vào cô ấy một cách đắm đuối. Cuối cùng là một dạng đặc biệt đó chính là Void Nugget là một cái phân loại rất là khác biệt luôn nó được đột biến từ Lil Noob ghét nhưng tỷ lệ nó rất là hiếm do hiếm cho nên là voi Noob ghét sở hữu một hình dạng một sức mạnh lạ thường giờ chúng ta sẽ vào hình dạng của voi Noob ghét trước Voi Noob ghét á sở hữu một hình dạng to lớn hơn một tí so với Lil Noob ghét nhưng mà màu chủ đạo của cơ thể không còn là màu thịt tươi nữa mà là bao phủ bởi màu đen đôi mắt cũng đều nhau hơn cũng giống như những động vật bình thường đó giống như ốc thôi hai con mắt nó sẽ nằm ngang với nhau và nó cũng không còn thích ăn bánh quy nữa. Voi Nugget có một sức mạnh rất là lớn có thể gọi là tác phẩm mà có sức mạnh lớn nhất từ đó tới giờ mà cha Travel Edison tạo ra vì sức mạnh của voi Nugget có thể bẻ cong thực tại và giúp voi Nugget kiểm soát được dòng thời gian các bạn có thể biết ngoài vũ trụ có một thứ rất là mạnh đó chính là lỗ đen vũ trụ với sức hút cực lớn một khi ai đã lọt vô đó rồi không thể nào thoát ra được nhưng voi núp ghét có thể thoát khỏi một lỗ đen. Và tôi gia phả của đại gia đình Liu núp ghét và Big Charlie và những cái nhân vật ờ, trong đó. Đến đây là kết thúc. À, ông muốn nói là cuối cùng như thế này. Khi các bạn nghe tới uh, sức mạnh miễn miễn là từ sức mạnh thôi là các bạn sẽ đem sinh vật này so sánh với sinh vật khác thì uh, trước khi so sánh á các bạn nên nhận định như này nó tồn tại ở vũ trụ nào vũ trụ scp là vũ trụ scp vũ trụ của Trevor Henderson là khác nữa nha đừng có trộn hai vũ trụ đó rồi lại so sánh với nhau và cũng có 99% sẽ có bạn hỏi voi Nugget đánh nhau với Siren Head sẽ như thế nào thì option khẳng định với anh em anh em tưởng tượng được không một hàng xài siêu năng lực một hàng là xài sát thương vật lý thì hàng nào thắng tất nhiên luôn luôn là siêu năng lực rồi giống như anh em hỏi một câu là uh, Siren Head giống như là anh em so sánh uh, giữa con người thường đánh nhau với một cái thế lực siêu nhiên nào đó mà mình không thể chạm vào nó được mà mình lại bị nó giết được đó thì sai gành hết nó chỉ là một cái dạng vật lý tấn công bình thường thôi còn voi núp ghét nó có thể bẻ công thực tại bẻ công thời gian rồi nó có thể giết bất kỳ con quái vật nào sử dụng uh, sát thương vật lý mà đó nên em đừng có hỏi nhá nhá nhá rồi vậy chúng ta chốt vậy nha video đến đây kết thúc cảm ơn mọi người đã xem nhớ để lại một like một subscribe cho kênh và đừng quên chia sẻ ốc uh, để ốc lên được 35k và sẽ làm Q&A tập 2 tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ